Thank you. thành phố Đà Lạt khoảng 40 km về phía đông nam. Sự hợp lưu của dòng Đa Nhiêm và Đạ Quyên, hai con sông lớn trên cao nguyên Lâm Viên, đã tạo cho nơi đây thành vùng đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Ở độ cao 900 m so với mực nước biển, vùng đất thanh bình được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu và nhiều sông suối này còn được biết đến bởi nhiều thiền môn, nơi tĩnh tâm của các tín đồ Phật giáo để hướng đến điều thiện, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp. nguyên từ cao nguyên Lam Giang, gần ranh giới ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, sông Đa Nhiêm và Đà Quyên chảy qua địa phận huyện Đơn Dương, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và hợp dòng tại vùng đất Đài Ninh. Chảy len lỏi qua những triền núi thấp, dòng Đa Nhiêm và Đà Quyên gắn với nhiều huyền thoại, truyền thuyết từ ngàn xưa, còn được các nhà phong thủy xem như những mạch ngầm thiêng liêng hội tụ linh khí của đất trời để chở che cho cả vùng đất nơi nó đi qua. Nằm ven tuyến quốc lộ 20 nối Đồng Nai với Lâm Đồng chỉ cách thành phố Đà Lạt khoảng 40 km. Nhưng nơi đây dường như tách biệt hẳn không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố du lịch. Một sự tĩnh mịch được tạo thành bởi khí hậu, địa thế và tín ngưỡng của con người. Từ lâu, nơi đây được xem là vùng đất của Phật giáo, chùa chiền. Làng Đại Ninh ở phía hữu ngạn sông Đa Nhiêm, ngôi làng nhỏ ở vùng Trung Du với gần 2.200 nhân khẩu. Điều khá thú vị là ở đây lại có đến 53 cơ sở thờ tự gồm chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Như vậy tính trung bình ở đây cứ 40 người có một cơ sở thờ tự. Tên gọi làng chùa Đại Ninh được người dân quen gọi cũng chính bởi điều này. Ở đây có thể gọi là địa linh nhân kiệt nhờ cái cái khí thiêng sông núi này tạo nên cho con người này à, khác những người khác tâm hiền lành à, tạo nên cho những người tu hành ở đây à, có những cái khí chất tốt hơn à, bởi vì à, ở đây với khí hậu thời tiết tốt này những người tu thiền à, tĩnh tâm tốt nhất cho nên là các sư về đây à, cùng trung tu trung học với nhau là tốt hơn à, cho nên gọi làng chùa cảm nhận về một làng quê thanh thoát an bình sẽ đến với những ai có dịp tới nơi này âm vang chuông chùa luôn văng vẳng trên các con đường làng như muốn đưa khách thập phương hòa mình vào cõi phật tịnh viện hương nghiêm tọa lạc trên ngọn đồi rộng khoảng 10 hecta rợp bóng cây xanh. Đây là ngôi tổ đình được tạo lập đầu tiên trên vùng đất thiêng liêng này. Năm 1968, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đã tìm đến vùng rừng núi hoang vu bên bờ sông Đa Nhiêm, khai sơn, dựng thạch thất để yên tĩnh tu hành. Nhận thấy địa thế khí hậu của vùng đất có căn duyên với việc tu hành. Hòa thượng Thích Hiền Tâm đã tiến hành xây dựng nơi đây một tu viện nhỏ lấy tên là Hương Nghiêm. Đây là cơ sở để về sau xây dựng thành Hương Nghiêm Tịnh Viện. Ngài chọn cái cái khu vực là địa linh nhân kỳ có nghĩa là nhìn xuống ông thấy cái hơi đất bốc lên ông biết sau này sẽ có những vị thánh nhân đắc đạo gọi là tu tập đắc đạo ở đây có nghĩa đạt đến được cái cảnh giới thoát ly sanh tử thành ra ngài chọn nơi đây làm cái điểm tu tập Thượng tọa Trí Ánh năm nay 45 tuổi nhưng đã có đến 30 năm tu hành ở tịnh viện Tổ Đình. Mỗi khi có khách đến viếng, Thượng tọa thường đưa đến bảo tháp, nơi siêu thoát của sư tổ Thích Thiền Tâm, để gắn với câu chuyện về vùng đất linh thiêng này. lâu dài được thành ra phải nhờ ba vị hòa thượng khai sơn mới được là cái khu đất này linh mà nếu một vị hòa thượng thì không đủ khả năng để trụ lâu dài được thành ra phải có ba vị hòa thượng từ đó thì hòa thượng thiền tâm mới thỉnh hòa thượng bửu lai với hòa thượng bửu huệ lên chứng minh để mà xây dựng ngôi chùa này Vài năm sau khi tịnh viện Hương Nghiêm được thành lập, đến năm 1973, trên ngọn đồi cao bên cạnh chùa Hương Nghiêm, Hòa Thượng Thích Tâm Thanh, đệ tử của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, xây dựng tịnh thất nhỏ để tình dưỡng sau những ngày đi thuyết giảng. Sau ngày đất nước thống nhất, nhận thấy duyên hóa độ có nhiều thuận lợi. Ông xây dựng Vĩnh Minh Tự Viện tại đây vào năm 1983. Theo các Phật tử, từ khi Vĩnh Minh Tự Viện hình thành, nhờ tài thuyết giảng Phật Pháp của Hòa Thượng Tâm Thanh, nơi đây đã trở thành điểm tựa tinh thần cho dân chúng khắp các làng quê quanh vùng. Tiếng lành đồn xa, không chỉ tăng ni Phật tử trong huyện Đức Trọng, mà cả tăng ni Phật tử từ nhiều tỉnh thành khác cũng lặn lội lên núi Phú An để được nghe thuyết giảng và thọ giáo quy y. Từ đó, người tứ xứ về đây ngụ cư, lập tịnh thất, tịnh xá để tu hành. Và thân thiện tâm cũng được sự à, hướng dẫn của một thầy địa lý à, nói rằng cái nơi đó là nơi để ăn tục cho nên ngài về khai thác sau đó à, là sự thu hút của ngài tức là vì cái công vô tu hành của ngài một hạng ừ, đức độ đồng chuyên tu cho nên cũng có sự lôi kéo tăng ni khắp nơi về để cùng tu cho nên cái phần chữ tăng ni ở thì nó khá đông nhưng chùa thì không phải nhiều nhưng mà cốc thất đồ là nhiều vì nương ở nương để tu với hòa thượng thiền tâm đó điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thích hợp với canh tác các loại cây nông sản ở Đài Ninh đã thu hút dân di cư từ khắp mọi miền đất nước về đây sinh cơ lập nghiệp hình thành nên làng Phú An Điều này góp phần đưa vùng đất hoang vu hẻo lánh trở thành khu dân cư đông đúc. Định cư trên vùng đất thiên liêng, những cư dân mới đều mong ước điều phúc, sự an bình, nên tự lập cốc, lập thất để tu thân cùng hướng đến điều thiện. Thank you. cô mà là, hoặc là chủ nhập thất ở trong chùa là những cái ngày lễ lớn thì họ tập trung tới đó hoặc là những cái ví dụ những cái đoàn từ thiện hoặc là cái đoàn cũng dương về là người ta tập trung tới đó hết đó là coi như xong rồi là mọi người về thất của mình rồi tu vậy thôi mỗi tháng hai lần các đại đức tăng ni đều quy tụ về chùa Hương Nghiêm và đạo tràng Long Châu để học giới luật nhà Phật. Đây cũng là dịp để các ni biểu lộ tinh thần gắn kết cùng nhau xây dựng đạo, đời, tốt đẹp. Những người hành hương cùng tìm đến đây để cầu mong phúc đức, yên cho gia đạo. Sự quy tụ ngày càng nhiều tăng ni về làng chùa Phú An, kéo theo nhu cầu chỉnh trang, xây dựng thêm chùa chiền, cơ sở thờ tự tại vùng đất này. Phương Liên Tịnh Xứ, ngôi chùa duy nhất ở làng Phú An, có cả Tăng Ni cùng thọ giáo chung. Sở dĩ có điều khác lạ này, bởi sau khi Hòa Thượng Thích Thiền Tâm khai sinh ra ngôi chùa đã truyền tự lại cho ni trưởng Thanh Nguyệt, Pháp hiệu Phương Liên. Kể từ đó, ngôi chùa đổi tên thành Phương Liên Tịnh Xứ, trở thành chốn nương thân của các tín đồ Phật giáo khắp mọi miền đất nước ở đây thì chị thấy nó rất là có những đặc điểm nó rất là khác lạ các người khác ừ. những cái à, những cái khác lạ đó thì không không khí nó rất là trong lành mà cái à, xung quanh thì à, nghe những cái lời kinh tiếng kệ nó thanh tịnh lắm à, nó nó nó nhẹ nhàng lắm không chỉ thu hút những người thành tâm hướng Phật nhờ khí thiên sông núi Phương Liên tình xứ còn để lại ấn tượng khó phai đối với khách viếng thăm bởi những đường nét kiến trúc điêu khắc tinh xảo, cầu kỳ ẩn trong vẻ bề thế của công trình tôn giáo cổ kính. Đây cũng là ngôi chùa có thời gian xây dựng lâu nhất trong vùng do khởi công từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa được hoàn thiện. Ta đến đây người ta cúng thì ở đây là cúng ai cúng được được cái gì thì làm cái đó chứ ở đây không có xây dựng không có kêu gọi à cái cúng nhiêu thì làm nhiêu và cái xây dựng thì nên coi như ngôi chùa này đến là 10 năm rồi mà cũng chưa hoàn chỉnh những người tu sĩ những cư sĩ lớn tuổi thì ban ngày thì tu coi như tu nhiều hơn còn những người mà còn trẻ thì mình phải làm việc để mình mình tự sinh hoạt để sống ở đây tự sinh sống sống chứ cái sự cúng dường thì nó không giống giống như thành phố đâu Qua hơn 45 năm kể từ ngày xây dựng tổ đình Hương Nghiêm, làng chùa Phú An hiện đã quy tụ hàng ngàn tăng ni tín đồ đạo hữu. Có điều khá thú vị là ở đây, ngoài các tăng ni sống tại địa phương, phần lớn giới tăng đều là người phương Nam, bởi Hòa Thượng thích thiền tâm, khai sơn làng chùa, quê gốc ở Gò Công. Còn giới ni hầu hết đến từ miền Bắc bởi sư bà Hải Triều Âm khai sơn chùa Ni, quê gốc ở tỉnh Hòa Bình. Song tất cả những ai tìm đến vùng đất thiên liêng này cũng có chung lòng thành kính. Niệm Phật mới mong tiêu tội nghiệp. Chân thành sẽ tự chuyển tâm phàm. Chùa Dược Sư, nơi cư ngụ của sư bà Hải Triều Âm, người tạo dựng ngôi chùa Ni đầu tiên tại làng chùa Phú An. Đức độ và căn duyên Phật Pháp – còn giúp sư bà tạo lập thêm 7 ngôi chùa ni trên vùng đất Đại Ninh thời gian sau đó. Mỗi ngôi chùa dành riêng cho từng độ tuổi khác nhau. Như chùa Dược Sư có đến 160 vị thanh nữ cùng thọ giáo với sư bà Hải Triều Âm. Chùa Hương Sen lại là nơi cư ngụ của hơn 100 vị sư bà. Từ ngày tạo lập đến giờ, những ngôi chùa ni ở làng Phú An – luôn rộng mở với những người hướng thiện. Ở làng chùa Phú An, mỗi ngôi chùa ni thường chỉ dành cho những người cùng độ tuổi. Chỉ duy nhất có chùa Bát Nhã, tọa lạc ở vị trí cao nhất trong vùng là hội tụ cá sư bà, thanh nữ và những em bé mồ côi nghèo khó không nơi nương tựa thấy hoàn cảnh nó rộng rãi cho nên à, sư bà cho tất cả mọi tầng lớp nó có già có và à, cỡ cỡ như các cô có và các em bé như các chú đã thấy thì để sinh hoạt tất cả thì với cái sự đùm bọc của trên các cô á, cùng nhau để dạy dỗ các em trên thì lo cho các cụ già còn dưới những cái lớp thanh niên á, thì đó mình rèn luyện cái sự tu học của bản thân và hai với đem ra để um, dạy dỗ các em nhỏ lớn lên để nó tiếp nối các cô. Năm 1980, bác Nhã Ni Viện được sư bà Hải Triều Âm khai tự để giảm bớt tình trạng quá tải tại các ngôi chùa thành lập trước đó. Ban đầu, chùa chỉ dành cho các thanh nữ lo việc hương khói cầu tự. Về sau, cảm thông với những cảnh đời cơ cực, lầm lỡ, sư bà Hải Triều Âm cho xây dựng nơi đây thành điểm từ thiện, cưu mang những số phận kém may mắn. Chùa Bát Nhã hiện có đến 150 cảnh đời cùng cư ngụ, trong đó có đến 30 cụ bà nghèo khó, neo đơn, không nơi nương tựa và 30 em bé mồ côi được chùa nuôi dưỡng từ khi mới chào đời. Mấy em ở đây là mỗi em một hoàn cảnh, cũng như có em đó là hoàn cảnh à, cha mẹ thì không sống với nhau chia tay rồi á, ba có khi ba dắt vô ba gửi vô chùa một mình ba chắc ba nuôi không được rồi có khi là mẹ gửi và cũng có khi mẹ vì hoàn cảnh đó mà mẹ vào mẹ tu thì mẹ cùng với lại em nó tu luôn rồi cũng có ờ, hoàn cảnh của các em là ba má là đến chùa biết chùa coi như tính tâm với chùa tu thì cũng muốn cho con mình từ hồi nhỏ huân tập cái môi trường tu hành của sự giải thoát thì chính ba mẹ lại gửi vào đó cho các em nó tu từ bé rồi cũng có hoàn cảnh là bà đi tu rồi cháu đi theo tức là là rồi cũng có hoàn cảnh các em ba mẹ mất hết cho nên nói chung là mỗi em một hoàn cảnh Người trong làng Phú An ví bác Nhã Ni Viện như một viện dưỡng lão và cô nhi viện thu nhỏ. Ít ai ngờ rằng ngôi chùa bác Nhã bề thế rộng hơn 700 mét vuông này lại được chính các sư bà, thanh nữ và các bé gái trong chùa cùng góp sức xây dựng từ năm 2007 đến năm 2011 với sự trợ giúp của vài thợ kỹ thuật. Nguyên cái chùa này các chú thấy nó lớn như thế này đó mà chỉ có khoảng hơn 10 thợ thôi. Rồi còn tất cả đại chúng mấy cô á, mỗi người một tay phụ vô. Thì chú nhìn chú thấy từ ở trên đỉnh chùa á, là mấy cô từ cái mái chùa mấy cô cũng phụ thợ mấy cô lợp nè. Rồi đổ bê tông mấy cô cũng cùng nhau phụ với thợ làm. Rồi từ cái sơn á, từ trên mái chùa mà xuống cho tới đây là ở chùa là mấy cô làm hết. Thợ là người ta chỉ làm những cái phần thô, phần chính đó rồi còn cửa nẻo như thế này là chú thấy là cái này là mỗi ngày mấy cô á, hoàn toàn là đi tô không hề biết những này nhưng mà có một thầy đó là hồi xưa á, thầy còn chưa xuất gia thì là đệ tử của sư bà cho nên thầy ở chùa sau này thầy thấy mấy cô đang tu trong hoàn cảnh khó khăn như thế thầy có cái thoát ở ngoài này thầy vô thầy biết nghề mộc thôi chứ thầy không hề biết chạm chỗ này những cái ý tưởng này thầy vẽ lên thầy vẽ lên là đi photo cái thầy vẽ lên đây thì à, thầy đục trước rồi mấy cô làm sao rồi sau đó thầy để cho mấy cô tự làm luôn rồi thầy chỉ chỉnh sửa lại những cái ờ, phần còn lại thì lúc đầu thì nó chưa quen sau nó cũng dần dần nó quen Chùa Bát Nhã càng trở nên khác lạ với những cơ sở thờ tự tại làng Phú An, bởi nơi đây luôn rộn rã tiếng nô đùa của trẻ con. Tuy ở chùa, nhưng tất cả các em đều được vui chơi học hành như bao bạn trẻ cùng trang lứa ngoài đời. Kể từ lúc đón nhận các trẻ mồ côi, vị trụ trì đã cho xây dựng trong khuôn viên ni viện một ngôi trường có đủ các lớp học. Các thanh nữ được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ sư phạm, chính là người trực tiếp dạy dỗ, giáo dục nhân cách, giúp các em trưởng thành mọi mặt. giáo để chúng ta phát âm cho đúng thì chúng ta lưu ý ở âm sờ được chưa sáng kiến lưỡi của mình cong lên được chưa lập đông rẽ có mặt của các em thì mình cảm thấy giống như là ở trên mình đó mình lớn rồi thì dưới sẽ có một cái lớp nữa nó sẽ tiếp nối nó sau này cũng như sẽ thay thế các cô và để mà duy trì cái ngôi tam bảo ở ngay tại trụ xứ đó còn khi mà vắng trống các em thì nó cũng có chỗ là nó mất đi cái tiếng hồn nhiên của trẻ em thì các cô lúc đó lại trở lại cái tĩnh lặng của người lớn thật được chưa không được ai làm sai nha sự ngăn cách giữa đạo và đời ở làng chùa Phú An ngày càng mờ nhạt không chỉ bởi những hoạt động xã hội từ thiện dành cho con trẻ mà còn ở cả những công việc đời thường cùng với người dân địa phương các tăng ni ở làng chùa Phú An đã góp công xây dựng chiếc cầu treo dài 200 mét bắt ngang dòng đa nhiêm, xóa bỏ sự ngăn cách giữa đôi bờ tuyến đường huyết mạch phải băng qua sông. Kể từ lúc này, người trong vùng không còn lo ngại hiểm nguy mỗi khi vượt dòng đa nhiêm đầy thác ghềnh trong mùa mưa lũ. Có rất nhiều điều để người ta tự hào về vùng đất nơi họ sinh sống. Trên vùng đất Nam Tây Nguyên này, niềm tự hào đó chính là những dòng sông. Nơi đây, những dòng sông con thác quanh năm không bao giờ cạn nước. Sự hợp thành giữa sông Đa Nhiêm và sông Đà Quynh không chỉ tạo nên khí thiên sông núi cho vùng đất Đại Ninh, mà còn là cơ sở để tạo cho nơi đây một công trình vừa cấp phát điện cho hệ thống điện phía Nam và dẫn nước từ lưu vực sông Đồng Nai về tưới tiêu cho vùng khô hạn Bình Thuận. Tháng 5 năm 2003, Thủy điện Đại Ninh được khởi công xây dựng. Một công trình khá quy mô, được xây dựng theo phương pháp kỹ thuật mới bởi nguồn nước từ hồ chứa Đại Nhiêm và Đạ Quyên được dẫn về nhà máy phải qua một đường hầm áp lực dài 11,2 km xuyên trong lòng núi và đường ống thép áp lực dài 1,8 km phục vụ cho hai tổ máy phát điện tổng công suất 300 MW. Đến tháng 1 năm 2008, Thủy điện Đại Ninh được hoàn thiện và đưa vào vận hành, cung cấp sản lượng điện hàng năm 1,2 tỷ kWh. Ngày mới trên vùng đất Đại Ninh Ở bất cứ đâu trên vùng đất này đều nghe tiếng chuông chùa vang vọng. Trong sương sớm Đại Ninh, tâm hồn con người càng trở nên lắng dịu, tĩnh tâm để hướng đến điều thiện khi một ngày mới bắt đầu à, chuông chùa rất là quý à, dân ta gọi là làm chùa tô tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm còn tiếng chuông là pháp khí trong đạo phật nhưng mà nó là cái tiếng chuông để cảnh tỉnh cho những người mê lầm trở về với đường giác à, cho nên chùa có, có sáng tối buổi sáng là những người mà con ngoài ngoài ngoài ngủ nghe tiếng chuông chùa phải thức dậy dành cái thời giờ để mà tu tập cho bản thân à, cho gia đình à, cho nên cái tiếng chuông của là cái tiếng à, từ bi tiếng trí tuệ chủ yếu là thức tỉnh người ta à, trong cái bài kệ thỉnh chuông có nêu lên này nghe tiếng chuông chùa thì phiền não tiêu trừ trí tuệ tăng trưởng tiếng kệ chuông theo tiếng hán là văn trung thanh phiền não khinh trí tuệ trưởng bồ đề sinh thì được nghe thấy tiếng chuông chùa bao nhiêu phiền não thì tiêu tan hết cái phiền não quan trọng nhất là tham sân si gốc rễ của phiền não thì nghe tiếng chuông chùa mình vứt bỏ cái tham sân si đi nếu mà ai cũng bỏ được tham sân si thì xã hội tốt đẹp